Dạ, em tên là Trần Thị Thanh Trúc Em 54 tuổi ạ à. Em là giáo viên đã về hưu Là Trúc sinh năm... Uh... Dạ, 1967 ạ à. 1967, tức là à. thua chị một tuổi Vâng ạ, à. em à, chào chị 1966 Dạ ừ. Giờ hiện giờ là Trúc đang ở ở đâu? Dạ, ở với con em và... Ở, ở quận mấy? Dạ, quận Bình Thạnh ạ à. Ở quận Bình Thạnh vâng Mình à. đã về hưu rồi là bây giờ cái này là mình làm à, công việc thêm của mình vâng đúng không? À. Trời ơi Chào chị nhà gái nha Dạ, chào anh Quyền Linh ạ à. à. Chắc Linh nhỏ hơn chị chắc cũng 4-5 ờ, tuổi gì đó rồi xin chào anh giới thiệu về mình ạ à. Dạ chào anh ờ, chú Hình Linh Dạ Cô Hồng Vân Dạ chào anh Tên bạn gái kia với tên ờ, thẻ khán giả tôi là Nguyễn Văn Luyện dạ. Năm nay ờ, sinh năm 1962 Năm nay 59 tuổi Bây giờ xin hôn khó nha Thôi xin phép là Quỳnh Linh gọi là anh cho nó trẻ đó nha anh nha Dạ Dạ Anh là có điểm mạnh điểm yếu gì ạ? À? Tôi thì điểm mạnh thì uh, sống hòa đồng vui vẻ Hay giúp người Công việc uh, nói là làm còn điểm yếu thì hay quên dạ rồi còn mình Trúc ờ, nói ờ, cho cho anh ờ, nghe đi điểm mạnh điểm yếu của mình là gì? Dạ điểm mạnh của em là vui vẻ năng động, thích chia sẻ với mọi người. Còn điểm yếu của em là thẳng tính. Dạ. dạ. <laughs> mình à, gia đình mình à, sao vậy à, chú à? Đúng dạ, rồi thì mình nói, nói là tôi có hai đời vợ. Thì ở một đời vợ trước thì được một năm. Dạ. Thì tôi thôi nay là ba mấy năm rồi. Dạ. Ông nói lấy vợ sau thì ở được à, hai mấy năm thì bà ấy mất à làm hết ra đây là 8 năm rồi ở đây 8 năm rồi mình có mấy ờ, người con rồi tôi có giờ là hai người vợ là ba người con ba người con giờ con nhỏ nhất là nhiêu 27 tuổi lớn nhất lớn nhất là 36 tuổi dạ à... bây giờ là anh ở một mình hay anh ở với các con vậy anh con thì nó lấy với chồng nó ở riêng một đứa còn một đứa thì nó lấy thì tôi ở mình ờ, thằng con trai ở với tôi mình ở đâu còn ở quận 11 một Dạ. dạ. còn cái thằng út 27 tuổi đi ờ, nước ngoài này là 5 năm rồi à. rồi còn về phía mình thì sao hả trúc dạ à, em dạ. đã ly hôn 5 năm ạ à. em ly hôn năm 2016 còn em có một bé gái 32 tuổi ạ à. bé đã có gia đình 7 năm và bây giờ là à, trúc đang sống với lại con gái dạ đang sống với vợ chồng bé à. ở trong hàng xóm không có ai mà có thể ờ, mình họp mình tìm đến chương trình hả chú tôi thì thích cái chương trình biết sao không tìm ngoài cũng có có mà tàn à không đâu ở đâu cái chương trình này ví dụ mình muốn đi lấy vợ người ta cũng muốn lấy chồng nó dễ à. à tôi chỉ thích thế thôi à thích thế thôi ai đăng ký cho chú vậy con gái à, con gái đăng ký hả à, để con quan xem nhà gái nha chú ha anh đi xe xương bằng anh cho cho à. cho ảnh trẻ trung chứ sao lại à, chú dạ chào chị dạ Đó. chào anh nguyễn linh chào chị chị trúc uh, muốn tìm một nửa yêu thương của mình thế nào chị trúc dạ anh đó biết chia sẻ à, cảm thông đừng có nhậu nhẹt mà hơi nam tính dạ, ít nam nói tính. mình cũng à, hy vọng rằng mình sẽ cùng nhau làm bạn tri kỷ trăm năm luôn ha vâng chúc có sở thích là khiêu vũ khiêu vũ hả dạ <laughs> anh có khiêu vũ được không không thì chỉ dạy khiêu vũ chờ anh đi nữa mà có quen thật rồi về dạy tôi thì tôi biết khiêu vũ đúng rồi còn bây giờ thì không biết đúng rồi bây giờ thì anh cứ từ từ, từ để cho trúc dạy anh giờ hình mẫu của anh à, muốn à, bạn tri kỷ trăm năm của mình như thế nào tôi thì cứ ờ, không có mơ mộng gì cả cứ người cứ cao khoảng mét năm ờ, năm mấy trở lên được rồi à. bây giờ người coi như là vui vẻ hai bên gia đình là được rồi dạ à. biết ờ, gọi là biết trên biết dưới biết trong biết ngoài đúng rồi em nghĩ là trúc bên đây chắc là cũng phải tám chín mươi phần trăm cái điều mà anh anh bên đây mong muốn vâng ạ bây giờ Cảm nay chị. anh đi với ai vậy đi với anh chị hai à mấy con trai mấy à một uh, cô uh, chị xui với còn anh hai à có chị xui nữa à, có bạn của con trai luôn còn à. con gái thì nó con nó nhỏ quá đi không được rồi bây giờ thôi anh hai, anh hai nói trước đi Hôm nay à, tôi cũng thay mặt cho thành viên trong gia đình gồm 5 người Và chú Luyện đó thì cũng là một người cha rất mẫu mực và rất chung thủy với vợ con Và cũng lo cho vợ con cũng như rất là tốt yeah. Và dạ. đây cũng là con trai của chú Luyện đã cũng là rất ủng hộ ban chương trình cũng như cô Hồng Vân và chú Huyền Linh sẽ hoạt động tốt hơn và tạo cho nhiều những cặp mà, uh, sau này thành vợ chồng đại gia đình hạnh phúc cả nước và tôi uh, xin ờ, cảm ơn cảm ơn dạ, chú vâng ạ em cảm ơn ạ em trai uh, em trai con trai à, con trai chia sẻ chút xíu với uh, À, con à, chào chú Quỳnh Đinh, à, cô à, Hồng Quỳnh Chào cô ạ à. Còn không biết nói gì nữa à, Thấy sao? thấy, à, con thấy cô sao nè? Con thấy cô à, được tuyệt vời biết thiêu vũ về đó là con khoái lắm <laughs> con mong là cô được dẫn ba ba con à, đi theo vũ hàng ngày ừ, cảm ơn con ạ <laughs> ba con sao ba con ở nhà đối với con là một người như thế nào ba con à ba con thì dũng à, trang à, người mẹ cô biết là con rất thương ba đúng không tại vì đã mấy lần con kèm cái cái cảm xúc của con rồi nếu mà ba hạnh phúc là con sẽ con con sẽ hạnh phúc rất nhiều đúng không cảm, cảm ơn điều con. gì với ba là con có thể nói với ba một điều con mong à, cô với ba được à, bấm nút ha bấm nút chia sẻ hàng ngày với nhau người già đúng rồi yeah. Dạ. đồng hành với nhau ha con yeah. Dạ. ha cảm ơn cảm con nhà trai nhà trai bây dạ, giờ đi với Ơi, chị đi với ai vậy dạ đi với cô bạn thân là bích vân ạ rồi xin mời cô bạn thân xin chào anh Huỳnh Linh và chị Hồng Vân em tên là Nguyễn Thị Bích Vân cũng sinh năm 1967 bằng tổ trúc hai đứa học trong hồi nhỏ như bạn bè gặp lại thì chúng kể hoàn cảnh gia đình như vậy đổ vỡ thì mình đi tìm chương trình bạn muốn hẹn hò và kết nối với chút để tìm ảnh vỡ còn lại cho chút tại vì hạnh phúc của bạn mình chính là hạnh phúc của mình cho nên hôm nay thấy chương trình đã ghép đôi cho anh luyện với lại à, bạn mình Thanh Trúc thì mình rất là vui mà mình tin chắc rằng một khi ai đến chương trình bạn muốn hẹn hò là sẽ dính sẽ không bao giờ mà tan vỡ nữa mình rất là ngưỡng mộ chương trình này rồi mình cũng đăng ký luôn đó mà mình đang mình đang chờ à, à vậy à, mình cũng đăng ký mình đang chờ đó à. thì mình tin rằng bạn mình hạnh phúc mình sẽ hạnh phúc thôi thì nói tóm lại thì anh luyện với chị Thanh Trúc rất là xứng đôi vào lửa hai người đi đã đã, đã, đã mảnh vỡ thì ghép lại sẽ thành nguyên vẹn thôi sẽ sống cuộc đời còn lại rất là hạnh phúc để bù đắp hết à, dạ, à, chúng tôi vẫn đang đi tìm một nửa mảnh ghép cho chị nha chị gái chờ thời gian nữa nha <laughs> dạ. Rồi bây giờ mình mở rào cho hai anh chị gặp mặt Mở rào Em chào anh à, đầu tiên gặp thì anh tặng à, dạ. bá bông thì lúc nào ông muốn em xinh đẹp như bông này Dạ em cảm ơn anh Đấy, đấy, đưa, đưa chị cầm, đưa chị cầm giùm à, Anh ơi, anh nhận cái bánh nè Anh coi cái bánh là anh biết con người nè em à, tặng anh cái bánh kem dạ nó có hình trái tim ý em muốn trao cho anh một trái tim đầy tình yêu thương của em dạ cảm ơn hay quá Này em ở gò vấp ở đâu dạ em ở quận bình thạnh cư xá thành đa à. thì bây giờ là chương trình này thì chẳng hạn như là anh thì như em nhìn ban đầu thấy anh như thế nào dạ em thấy anh à, chất phát <laughs> thật thà à, anh cũng nam tính như em thích à, vâng cảm ơn em anh thấy em cũng đẹp gái cũng xinh thì mình cứ cho nhau cơ hội để bấm nút anh không biết nói gì đâu còn kêu vũ anh không biết theo đâu để nói em có thể tập tranh anh đoạn dạ, đi không em, em... ít nữa về tập thì được chứ giờ tập nhưng không giống ai như con sâu ấy kỳ lắm không tao thử đoạn đi dạ. chút thử anh anh đồng ý không <laughs> theo lời anh linh đề nghị anh đồng ý không không phải nhập với con sâu đâu mà thử đoạn thôi thử đoạn thôi anh nào thử thử đoạn đi không, không biết tập chạy nó thử thử đứng lên đoạn đi nào dễ lắm xì lô gì đó đó, ôm tay sao dạ đây là xì lô nè anh vai ạ à? đó rồi đó, ôm eo chứ ôm eo chứ ôm eo đó, ờ, đấy đó hả đó là cứ nhúng qua nhúng dạ, lại cái nhúng, nhúng qua nhúng lại, lại, thôi dạ, à theo cái điệu nhạc gì đó hát một bài nào đó xì ờ, lô đi hả à, anh hát tặng cho không biết hát luôn thôi vậy hả vậy anh không biết hát luôn hả chị hát tặng bài đi dạ em ờ, có bài thơ sống của nhà thơ xuân quỳnh Em xin đọc một vài câu trong bài thơ đó Sống bắt đầu từ gió Gió bắt đầu từ đâu Em cũng không biết nữa Khi nào ta yêu nhau Những con sóng nhớ bờ Ngày đêm không ngủ được Lòng em nhớ đến anh Cả trong mơ còn thức à, Cảm ơn ừ. Bây giờ à, anh à, thấy à, trong lòng mình nó sao không anh? Chị cũng thấy uh, rung rinh hết rồi Rung rinh anh quá duyên dáng bây giờ anh, nói, anh thấy rung rinh hết rồi bây giờ hai người bàn đi coi là ví dụ mình à, bấm nút hẹn hò tới nay mình sẽ tiến tới xa hơn thì mình ở thế nào đó đâu dạ anh ở quận 11 mà đường nào ạ à? đường nào đông quỳnh á dạ ở gần đầm sen ạ à. ở cái đầm sen thôi à, mình cho cái cơ hội đi rồi à, lấy nhau thì biết dụ là cái chuyện đó thì cứ đại từ từ tính dạ. để hai bên cho nó nhão nhẹn hết thì bắt đầu bước nhão tới nhão nhẹn là cái gì anh đâu để <laughs> thơ sâu vô tình yêu nó thâm đà, nhiều đúng hơn rồi, rồi bắt đầu đó. mình mới tính tới đúng cái, rồi hiểu tới. nhau nhiều hơn ha bây giờ mà mới đầu như mà mình nói ra sao nói được Từ tuổi này thì mình cứ làm bạn để dựa nhau về nút già ốm yếu thế rồi. là con đi cha không bằng bà đấy ông <laughs> đấy con bây giờ biết mình một người bệnh mà con nó nghĩ làm cũng không được ừ. thì chỉ có hai người già mà nuôi nuôi nhau mới được thôi rồi chị có mong điều gì ở chỗ anh không chị à, dạ em mong là anh sẽ trao cho em một tình yêu và một sự quan tâm à, hoàn hảo nhất anh sẽ trao anh chào nhá cảm ơn anh mà anh ơi em cảm giác chút nó hơi lãng mạn đó cho nên là anh tập Sao lãng mạn, đi thì uh, từ từ đây mình bỏ cái lãng mạn không không không anh phải anh phải anh phải Sao cập nhật thêm lãng mạn cùng lãng mạn bây giờ trẻ còn lãng mạn còn nhảy nhót chứ nói già mà nhảy nhót là té chết á dạ nhưng mà thấy đâu. anh tặng hoa là em thấy anh lãng mạn rồi đó em thấy anh mà tặng đó hoa con gái nó mua ơ ừ. nó mua là tôi chợ đấy có con mua hết cho bà hết con gái là thí dụ mà không phải gái mua mà nếu anh là người đi mua quà anh sẽ mua cái gì tặng cho trúc thì cũng mua hoa mà ông biết rồi hoa gì thôi cũng ra người ta à. bán gì thì mua cái đó Đúng bây rồi. giờ hẹn hò đầu tiên anh sẽ hẹn hò chị trúc ở đâu nè bất cứ ở đâu cũng được không có quan trọng sao ông rủ đi vũng tàu hay đi biển hay đi đà lạt rồi cho vui thì cái chuyện đấy từ từ cái gì về từ từ chứ như gấp quá cũng không có được tôi thấy chương trình có hai vé phim này tôi là cái đó là ngày đầu tiên mình sẽ gặp hai đi có, có à có vé phim hồi đó hồi đó chương hồi đó có giấy phim giờ hết rồi phim. Bây Để giờ có giấy kịch Hồng Dân thôi Còn không là em mời anh uh, cái vé đi xem kịch Hai anh chị đi xem kịch kịch kinh dị đi đặng cho bà sợ cái bà hết hồn cái bà ôm anh chị chúc chị thích gì chị nói cho tôi được quá những người ôm thôi à đấy à. anh đi coi kịch kinh dị cho em thế là em em kêu mấy bạn hùn cái là chúc hết hồn chúc ôm anh thì mình ôm nãy cái gì đâu đấy chị chúc thích gì này nói anh nghe đi dạ thích được anh che chở bảo bọc à, anh là bờ vai cho em nương tựa về sau rồi được cái đấy cái, cái đó tốt cái đó là anh tốt dư hả? sức à, bây giờ chắc uh, hai anh chị uh, để tay nút bấm đi Đúng rồi, rồi mình quyết định chị vân lo mối này đi chị vân lo bây giờ là em nhỏ em không dám thực sự là tới giờ phút này là không có gì phải lo nữa rồi bởi vì là anh chị đã tìm ra điểm chung rồi em đếm 3 tiếng rồi là hai người tiếng thứ hai tao bấm rồi đó anh thậm chí tiếng đầu tiên anh bấm cũng được nữa một đấy thấy chưa hai rồi đó xong đó nắm tay liền đấy bây giờ anh không cần phải xin phép ai cả Đúng rồi. và bây giờ anh chỉ cần xin phép chúc dạ. cho anh hôn nụ hôn đầu tiên trên má em xong dạ, hôn anh vâng ạ à. đây là cặp đôi đầu tiên không cần phải xin phép ai cả không phải xin phép ai không ai lớn hơn họ để đấy <laughs> trúc ơi chị nghĩ là có qua có lại mới toại lòng nhau em hung anh cái đi vâng ạ à. đấy em xin anh đấy